trai khắp nơi đến đêm đôi sẽ thành cả bầu trời sao lung linh một ngôi sao băng vừa bay cũng ngang qua đời 没关系。 せて